Alo alo Saigon xin chào tất cả các quý vị và anh chị em nha Và hiện tại là 18 giờ 39 phút ngày 26 tháng 10 năm 2019 Thì lại một lần nữa Lan xin chúc mừng tất cả các anh chị em ngày hôm nay lại chiến thắng Với cặp song thủ lô 9719 Chúng ta cùng điểm lại nốt chốt của Hoàng Lam ngày hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2019 nhé mọi người nhé Thì trên màn hình quý vị là bảng nốt chốt của ngày hôm nay thì như quý vị đã thấy chúng ta đã ăn thông quá rực rỡ không ạ? Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã ăn thông Quá thông tới thời điểm hiện tại là đã 6 ngày nha mọi người nhé Chúng ta đợt 9 này chúng ta ăn thông 7 ngày Và chúng ta xịt mất 2 ngày Cuối cùng chúng ta lại ăn thông lại 6 ngày Trên màn hình quý vị đã thấy Ngày hôm nay lô trước của Hoàng Lam độc thủ lô 58 Thì rất tiếc là không may mắn cho lắm Nó đã lộn lại thành 85 Còn cặp song thủ chúng ta đã chọn vẹn cả cặp đấy mọi người nhé Cặp song thủ lô 97 và 19 Quá rực rỡ mọi người Quá rực rỡ Còn vâng, trên Zalo thì Nam mới bị mất Zalo Bị hack mất cái Zalo Và Nam mới tạo một Zalo mới với số Zalo là 0911 516 412 thì ngày hôm nay thật sự là trên Zalo nam chỉ chốt cho được có vài người thôi thì trên Zalo và kênh quả thật những ngày vừa qua quá rực rỡ và quá ăn thông đúng không mọi người thì mọi người có thể tham khảo xem lại cầu kèo của Hoàng Lam nhé có thể đi uh, tham khảo và xem lại những video của Hoàng Nam thì Nam xin chúc cả mọi người xin càng không càng chiến thắng càng rực rỡ trong những ngày tiếp tới nhá thì cho tới 9 này chúng ta cùng đi xem lại cầu kèo và kết quả của số số ngày hôm nay nhé và đây là kết quả số số của ngày hôm nay 26 tháng 10 năm 2019 thì với các song thủ chúng ta đã ăn ngay con 97 ở giải đầu tiên giải 1 luôn mọi người nhé còn con lô 19 của bên giải song thủ mà làm chốt nó xuất hiện ở giải thứ 4.2 thì để theo như cầu kèo này thì ngày mai chúng ta sẽ có 81 nha mọi người nếu như tiếp đến cái cầu của ngày hôm qua chạy cặp song thủ 97 thì ngày mai chúng ta sẽ có 81 nha để đến những ngày hôm nay thì Thực sự chúng ta ăn thông nó cũng khá là dài rồi Còn những ai thật sự đang xa bờ loạn số thì các bạn từ số Zalo Hoàng Lam không số Zalo không chín một một một năm sáu bốn một hai với câu lô ăn thông của lô Từ Tâm và lô chốt cho ngày 27 tháng 10 năm 2019 chúng ta cùng đi và bảng lô chốt cho ngày mai ngày 27 tháng 10 mọi người đề nó đến phần đề thì ngày hôm nay chạm 7 và chạm 4 chúng ta đã không ra mà nó ra chậm không thì như kiểu như ngày hôm trước làm chốt chậm không và chậm chín thì ngày hôm nay đã ra đủ ra đủ cả hai chặng thì theo những chạm đề này chúng ta sẽ bắt tiếp chặng 4 và chặng 7 sẽ giữ nguyên cho ngày mai tiếp đến là khu hai ngày mọi người nhé thì chúng ta cũng đi vô phần lô chốt cho ngày 27 tháng 10 năm 2019 Tương tự như theo cầu kèo của ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ có lô 81 81 nha mọi người nhé 81 và 63 Thì Nam sẽ chốt trên kênh Và nó chốt ngày mai cho mọi người Ngày 27 tháng 10 chúng ta sẽ có độc thủ lô 81 ngày mai chúng ta sẽ có lô độc thủ 81 và cặp song thủ 31 63 nhá 36 63 mọi người nhá có lô tham khảo ngày mai sẽ là 01 36 để chúng ta sẽ giữ nguyên chặng 7 và chặng 4 cùng hai ngày nhưng mọi người tỷ lệ sẽ 100 100 nếu mọi người nuôi đi chậm Và Lam xin nhắc lại, tất cả mọi người những ai đã coi được video thì để lại cho Hoàng Lam một lúc chia sẻ, một lúc đăng ký kênh, một lúc comment để ủng hộ tinh thần chốt số cho Hoàng Lam nhé. Còn những ai thật sự ra đổi lại số thì các bạn cho số Zalo 0911 516 412 với tô lô ăn thông câu lô từ tâm và trên màn hình quý vị là lô chốt cho ngày 27 tháng 10 năm 2019 với đông thủ lô 81 Và song thủ lô 31 3, 31 63 Câu lô tham khảo 0136 D sẽ là chạm 7 và chạm 4 Không hai ngày sẽ lỗ 100% mọi người nhé Còn những ngày hôm nay chúng Tất cả chúng ta những ai ăn được Độc thủ lô và song thủ lô Trên kênh hay trên Zalo thì để lại cho Hoàng Lam nút 07 để Hoa Lan biết đến cùng chia sẻ cho chúng ta chúng ta chia sẻ để cho mọi người biết đến cái câu lô Hoàng Lam giúp cho kênh ngày càng phát triển tuy uh, một lúc đăng ký hay một lúc chia sẻ chẳng rất là đơn giản với mọi người nhưng đối với Hoàng Lam này cả một vấn đề và đó chính là tinh thần chút số cho Hoàng Lam để cho câu lô ngày càng ăn thông ngày càng đi lên giúp kênh ngày càng phát triển Hoàng Lam xin cảm ơn tất cả mọi người cả mọi người một buổi tối vui vẻ và mát Và chúc tất cả mọi người ngày mai 27 tháng 10 2019 Thì sẽ chiến thắng rực rỡ với độc thủ lô và sông thủ lô Chiến thắng về bờ đại quy nha mọi người chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn chắc người ta yêu nhiều lắm anh muốn biết em như thế nào anh muốn biết em sống sao rồi xin em đừng có nghĩ ngợi đừng để chúng em hạnh phúc dù gì cũng đã như vậy rồi anh làm trong tay như thế em cũng cả anh phải không em nói ra thì hãy nói không phải muốn sai tận lòng thứ thân anh dành cho em hay thứ thân em dành cho anh mong điều đó là sự tận thế bao thương kiếp quay về anh vẫn chưa quên lời thề María.